Thời mặt kiếp đã xuất hiện Thánh nhân Đông Phương nói đến trong chín lời tiên tri. Khi nói đến tiên tri, có lẽ mọi người không còn thấy xa lạ gì. Ví như phương Đông có Thôi Bối Đồ và Thiêu Bính Ca, phương Tây có các thế kỷ. Những tiên tri này ứng nghiệm với khoảng cách thời gian tới hàng nghìn năm sau khi nó ra đời. Tuy nhiên tất cả đều nói rất rõ ràng rằng trong tương lai ở phương Đông bí ẩn sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Sự ra đời của người này sẽ cứu vớt thế nhân và mở đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những tiên tri trong quá khứ để lần tìm dấu vết của bậc thánh nhân phương Đông này. Thánh nhân phương Đông trong các tiên tri phương Tây Nhà tiên tri người Pháp của thế kỷ 16 Notre Nostradamus đã dựa trên thể thơ tứ hành để viết cuốn các thế kỷ. Trong đó có nhiều bài thơ tiên tri mô tả rằng sẽ có một người phi thường trong lịch sử xuất hiện ở phương Đông. Người này sẽ mang đến những thay đổi cho toàn thế giới trong tương lai. Trong bài thơ 29 của kỷ thứ hai, Notre Nostradamus đã viết Một người phương Đông rời quê hương của mình Xuyên qua khắp dãy núi Apennines đến nước Pháp, người ấy sẽ băng qua bầu trời, đại dương và băng tuyết, sử dụng thần trượng của mình để thức tỉnh thế nhân. Ông đã viết trong bài thơ thứ 75 của thế kỷ thứ 10 rằng Người này lưu lại ở châu Âu một thời gian dài và không thể trở về. Ông ấy còn sẽ trở lại châu Á, đến từ Hermes vĩ đại Ngài còn siêu việt tất cả các việc quân vương của phương Đông. Hai bài thơ này đều cùng nói về một người, một người phương Đông đến phương Tây và cần phải ở lại đó một thời gian. Nhưng trong tương lai sẽ quay trở lại và uy vọng của ông sẽ vượt qua tất cả các vị vua trong lịch sử phương Đông. Hermes là một vị thần sứ giả trong thần thoại Hy Lạp. Trong tay ngài nắm giữ một thần trượng có pháp lực. Nó có thể làm cho người đang ngủ mê ngay lập tức tỉnh giấc. Vì vậy, vị thánh nhân phương Đông sẽ thông qua pháp lực của thần trượng tới để hoán tỉnh thế nhân. Trong bài thơ thứ 49 của thế kỷ thứ ba, Nostradamus đã viết Qua hơn 500 năm, con người thế gian sẽ chú ý sự tồn tại của ông là niềm vinh dự của thời đại đó khải thị vĩ đại ngay lập tức xuất hiện. Những người cùng thế kỷ có được sự mãn nguyện to lớn. Nhà tiên tri Nostradamus sinh năm 1503. Ông tiết lộ rằng 500 năm sau của thời đại các thế kỷ cũng chính là con người ở thời đại chúng ta. Không phân biệt phương Đông, phương Tây đều sẽ nhận được khải thị tâm linh và sự mãn nguyện từ vị thánh nhân vĩ đại Nostradamus viết trong bài thơ 266 của thế kỷ thứ ba rằng các trường phái triết học mới thịnh hành miệt thị tất cả sinh tử kim tiền, phú quý và danh tiếng. Dãy núi Đức không thể ngăn cản được. Đám đông tập hợp và kêu gọi hàng nghìn người hưởng ứng. Ông lại viết tiếp ở bài thơ số 296 của thế kỷ thứ ba rằng luật mới sắp đạt lại vùng đất mới xung quanh Syria, Do Thái, Palestine, đế quốc giả mang sắp sụp đổ, thế kỷ của mặt trời đang đến. Hai bài thơ này đang nói về thánh phương Đông này dường như dẫn đầu một tín ngưỡng thần thánh và sẽ đưa ra một triết học mới, từ đó sẽ dẫn dắt nhân loại nhận thức lại vũ trụ và bản thân con người. Tư tưởng của thánh nhân phương Đông này và những lý luận triết học mới sẽ khai sáng ra một nền văn minh mới thế kỷ của mặt trời là một biểu tượng. Nó có nghĩa là mọi người sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện nghênh đón một thời đại vàng kim mới. Qua các bài thơ khác trong các thế kỷ, Nostradamus đã sử dụng thánh nhân mới, thánh ngôn, thánh tâm, thánh đồ để mô tả vị thánh phương Đông này. Qua cách dùng từ này có thể thấy vị thánh phương Đông trong tâm của Nostradamus thần thánh biết bao nhà tiên tri người Mỹ Edgar Casey được nhiều người biết đến với biệt hiệu nhà tiên tri ngủ gật. Bắt đầu từ thế kỷ 20 cho đến khi qua đời, trong gần nửa thế kỷ, ông đã giúp các bệnh nhân giải thích nguyên nhân của bệnh và cung cấp các đề xuất điều trị miễn phí. Các diễn giả của ông đều được thực hiện khi ông đang trong trạng thái ngủ. Trong khi ngủ, ông Casey có khả năng nhìn thấy các không gian khác, cảnh tượng của thời không khác những thứ đó liên tục xuất hiện trước mắt ông. Vì vậy, để con người hiểu được bí ẩn của sinh mệnh, luân hồi nhân quả, mở ra cánh cửa xuyên vượt thời không, Casey cũng tiên đoán nhiều sự kiện quan trọng trong thế kỷ 20. Trong số đó, có những lời tiên tri về Trung Quốc từng gây chấn động thế giới phương Tây vào thời điểm đó. Ông đã tiên tri rằng, sẽ có một ngày Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của cơ đốc giáo và đưa nó áp dụng vào cuộc sống của mọi người. Vâng, điều này thật xa vời đối với con người, nhưng đó chỉ là việc một ngày trong tâm Thượng Đế. Ngày mai, Trung Quốc sẽ thức dậy. Đối với lời tiên tri này, do sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, mọi người lúc đó không dám đoán định trong tương lai cơ đốc giáo liệu có thịnh hành ở Trung Quốc hay không. Đầu tiên, chúng ta hãy giải thích từ cơ đốc giáo Christianity Gốc của từ Christianity là Rich, bắt nguồn từ Messiah trong tiếng Do Thái. Tiếng Anh là Messiah, cũng chính là đứng cứu thế Messiah. Và cái nôi là một hình ảnh ẩn dụ cho sự hồi sinh. Vì vậy có một cách giải thích khác nói rằng vùng đất của Trung Quốc sẽ sản sinh một tín ngưỡng mới đi theo vị cứu tinh. Cách giải thích này thực sự tương ứng với cách nói của nhà tiên tri Casey. Ông cũng dự đoán Chúa cứu thế sẽ trở lại. Sau khi khoảng thời gian điều chỉnh kết thúc, công bình sẽ luôn ở trên trái đất. Nói cách khác, sau khi giai đoạn điều chỉnh của trận chiến giữa thiện và ác kết thúc, những người làm việc thiện và tích đức sẽ được lưu lại và mở ra một kỷ nguyên mới một cách toàn diện. Jane Dixon là nữ tiên tri thiên tài người Mỹ của thế kỷ 20. Bà đã giúp nhiều ngôi sao điện ảnh Hollywood của Mỹ, những người nổi tiếng xã hội và các chính trị gia trên khắp thế giới dự đoán tương lai. Trong đó có Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ và Thủ tướng Churchill của Vương quốc Anh. Những lời tiên tri gây chấn động của bà bao gồm Hy vọng của nhân loại nằm ở phương Đông Từ Đông chiếu sáng sang Tây Thần sẽ lại đến hậu duệ của sứ giả nhân loại được sinh ra ở phương Đông. Hy vọng cứu nhân loại nằm ở phương Đông. Phương Tây chỉ đại diện cho sự kết thúc của sự vật. Mỹ sẽ chịu sự trừng phạt suy bại kiểu La Mã cổ đại. Bây giờ có vẻ như Hoa Kỳ đang bắt đầu đi xuống. Bà Jenny cũng thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo của thế giới tương lai. Bà dự đoán một em bé được sinh ra ở một nơi nào đó ở phương Đông người ấy sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới. Ngài sẽ đoàn kết toàn bộ nhân loại theo tín ngưỡng yêu thương lẫn nhau. Đây sẽ là sự thành lập một thế giới cơ đốc mới. Ngài sẽ truyền bá trí huệ của Thượng Đế cho mọi người, dung hợp mỗi tông phái với mỗi giáo nghĩa. Vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ bắt đầu cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của người này. Trong 10 năm tới, thế giới sẽ có một hình thức mới và một diện mạo mới, dần dần bước vào cuộc chiến tranh tiêu diệt, một thế giới mới giải quyết các thảm họa. Thực trùng hợp là lễ phục sinh Easter, một ngày lễ quan trọng ở phương Tây, là một ngày để tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Giêsu và kỷ niệm cho Thiên Chúa, đại diện cho ý nghĩa của tân sinh, đản sinh và trùng sinh. Lễ phục sinh trong tiếng Anh được dịch theo nghĩa đen là người đến từ phương Đông. Lễ phục sinh có thể là một lời tiên tri khác do thần sắp đặt đưa tới cho con người. Trong tương lai, thần sẽ quay trở lại, bí ẩn về sự phục sinh của thần sẽ được giải đáp ở phương Đông. Một người đến từ phương Đông sẽ mang một thế giới tươi đẹp và thịnh vượng như mùa xuân trở lại trái đất. Thánh nhân phương Đông trong những lời tiên tri của phương Đông Nam Di Lục là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ truyền lại từ năm 470 đến 480 năm trước đây tại Triều Tiên. Khi còn là một cậu bé, ông đã đến núi Kim Cang và gặp một vị thần nhân và đã ký lục lại những mô tả của thần nhân viết thành văn. Bởi vì Nam Sư Cô hiệu là Cách Am nên cuốn sách được gọi là Cách Am Di Lục lời tiên tri trong cách am di lục không nghi ngờ gì nữa, thiên thánh phương Đông xuất hiện. Nếu phương Đông không nhận ra thánh nhân, thì những người phương Tây như Anh và Hoa Kỳ càng hiểu các thánh hơn. Nếu cả phương Đông và phương Tây đều không nhận ra thánh nhân, vậy làm thế nào những người bình thường trên thế giới có thể được cứu? Kinh Ngũ Công của Phật gia bắt đầu từ hơn 1.000 năm trước – trong chuyển thiên đồ kinh vào thời hậu đường ngũ đại đã mô tả lời tiên tri về núi thiên thai ngũ công bồ tát ngũ công kinh đã mô tả nó như thế này năm mạt kiếp lại càng kinh thiên động địa thánh nhân minh vương sẽ thay đổi càng khung thái thượng động nguyên thần chú kinh nằm trong bộ kinh điển đạo tạng của đạo gia được tường thuật bởi thái thượng đạo quân vào cuối thời Tây Tấn, truyền lời tiên tri được đưa ra bởi Kim Đặng, Mã Tích Sơn, đạo sĩ Vương Toản. Nó kể lại sự kết thúc của giai đoạn lịch sử này, thánh nhân sẽ tái sinh thế giới. Mã tiền khóa của Gia Cát Lượng cũng tiên đoán về thời điểm thánh nhân cứu họa cứu nạn, tình huống bỉ cực Thái Lai. Trong khóa thứ 12 nói rằng, cứu họa, cứu nạn là vị thánh duy nhất, dương phục, nhi trị, hối cực sinh minh. Sau khi trải qua ma nạn khủng bố lớn, nhân loại sẽ bước vào thời thái bình và thịnh vượng. Khi chúng ta thấy điều tồi tệ nhất, thánh nhân cũng sẽ xuất hiện để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Lời tiên tri mạnh mẽ nhất trong lịch sử là Thôi bối đồ của thời nhà đường cũng để lại lời tiên tri về thánh nhân. Bài tụng của tượng thứ 59 nói rằng Một người vì phúc đại thế giới, tay cầm thẻ tre, rút, đỏ, vàng, đen và trắng không rõ, Đông Nam và Tây Bắc hòa thuận. Bài thơ này mô tả một người, một vị thánh nhân mang lại hạnh phúc cho thế giới. Con người trên thế gian không phân biệt màu da, được cứu và cảnh tượng thịnh thế, hòa hợp thế giới bài tụng của tượng thứ 44 nói rằng Trung Quốc ngày nay có thánh nhân, dẫu không hào kiệt cũng chu thành. Tứ phương dịch lại là thiên tử, bỉ cực thái lai chính nước xuân. Bài thơ này nói rằng ngày nay ở Trung Quốc đã xuất hiện thánh nhân. Dù không phải là anh hùng, nhưng cũng có thể thành công. Tất cả các quốc gia bốn phương đều đang dịch các tác phẩm của người này và gọi ông là sứ giả của trời cuối cùng thế giới tràn đầy xuân sắc nghênh đón thịnh thế bài tụng của tượng thứ 47 nói không vương không đế định cạn khôn đến từ điền viên đệ nhất nhân đem sách cổ xưa nhiều người đọc nghĩa ngôn lập tức thấy anh minh bài thơ này nói rằng thánh nhân không phải vị làm vương làm đế tới định càn khung thánh nhân đến từ trong dân gian không phải hoàng gia, cũng chẳng phải tể phủ. Nhưng thánh nhân hiểu rõ văn hóa truyền thống, ý tưởng của ông được mọi người công nhận. Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn vào thời nhà Minh còn được gọi là đế sư vấn đáp ca, cũng dự đoán rằng khi nhân loại bước vào thời kỳ cuối cùng, thánh nhân phương Đông sẽ cứu thế giới. Hãy cùng xem Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ung nói gì trong một vấn một đáp. Đế hỏi, cuối cùng ai sẽ truyền đạo? ôm đáp, có thơ làm chứng. Không tướng tăng, cũng không tướng đạo. Đội mũ lông dê bốn lạng. Phật thật không ở trong chùa. Ông cai quản Di Lặc nguyên đồ giáo. Đế hỏi, Phật Di Lặc giáng phàm ở đâu? ôm đáp, hãy nghe thần nói. Tương lai giáo chủ giáng trần, không ở tướng phủ làm quan viên không ở hoàng cung làm thái tử, không ở tăng môn và đạo quán, ở trong ngôi nhà tranh nghèo, yên nam triệu bắc rắc vàng. Đoạn đối thoại này là nói rằng thánh nhân không phải là hòa thượng, không phải là đạo sĩ hay hoàng tử. Người này sinh ra trong một gia đình dân thường nghèo. Bài viết này đã đề cập tới rất nhiều lời tiên tri trong thời cổ đại và hiện đại ở cả phương Đông và phương Tây vào thời khắc tai họa sẽ xuất hiện một vị thánh giả ở phương Đông, truyền tới ánh sáng và dẫn dắt nhân loại. Hy vọng kiếp này chúng ta sẽ may mắn gặp được vị thánh nhân này để được giải cứu và bước sang một kỷ nguyên mới.